quẩn các con kéo nửa cái thằng này nó đấy quá góc nhỏ, nhỏ đấy là cua mình mấy kia chắc gì? cho cua vào Ok. cái này hầm quá nhỉ này trông có vẻ chắc chắn cái này là qua chỗ ngay kia chắc ngon lành thôi vừa nghe tiếng bù nó biết là máy khỏe đấy núi chạm gầm cọc à đúng một tha có bánh xuống rồi ờ, con này ngon đấy sau này kia mình không được nhìn mình không hiểu tại sao lại khó đến mức độ đấy nhỉ con đường này phải cho xe đi thử trước đúng rồi đúng rồi phải khẩn sát cho xe đi thử trước không bỏ tay em nhật lùi lùi lùi lùi lùi lùi

bên này cho xe đây bên này cái chữ cái chỗ này để vòng cái vòng tỏ cái vòng này mua là tao đi ngồi nó cày thôi cày là để chung á đi ta là lá thì mày buộc con đi á mày buộc tao đôi đôi luôn tao có đôi luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không mời một rายการเดี๋ยวก็มีคนไว้ đi cháu gì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

con này trông có vẻ chắc không qua được yếu hơn đó nhỏ con quá trông càng ờ, đỏ thế này luôn, hổ báo thế luôn, đúng như nhau đấy ờ, đi chậm chậm như này là അമ്മയിലാണ് Tao luôn. Cái xe này chả có cái bảo vệ. Cắm đầu. Bây giờ rồi. Giờ mới vào thôi Rồi. Nát đến Bán tải thì đùa vui thôi, gọi là nghiệp dư thôi chứ còn. Về tiền tay vỏ đấy Con gắt to mà chơi ở đây, tay tiền cho đủ. Đấy, gặp đầu dọc chở gạch thì thôi cái máy thì mà còn chở không ờ, đầu dọc kéo thế thì sao gỡ được thế thì sau rồi gỡ thì cũng tháo nổi luôn 好，好，好。 我这是高兴，哎呦我操！哎，那个，那什么，那个那个，那个那个高hơn. Ai được nhanh nhất. Anh đâu có cùng cái mặt khác. Phải không? Ừ. Không được cái gì.